chào anh chị thì hôm nay em Phương sẽ tiếp tục lên cho anh chị một siêu phẩm mặt tiền đường kinh doanh trung tâm của thành phố Phan Thiết hiện tại em đang đứng trên mặt tiền đường này là con đường Trương Hán Siêu Trương Hán Siêu này thì một bên là công viên Võ Văn Kiệt đó, công viên lớn nhất tại ờ, trung tâm thành phố Phan Thiết anh chị có thể thấy là trên ờ, mặt tiền đường này thì rất là nhiều cơ sở kinh doanh chủ yếu là có quán karaoke này karaoke overtune này rồi rất là nhiều quán ăn quán lẩu rồi có cả công ty bất động sản ngoài ra thì có công ty lớn về nội thất đó anh chị có thể thấy ở xung quanh đây thì rất là nhiều cơ sở kinh doanh và hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất là đẹp 100 mét vuông bề ngang 5 mét sâu 20 mét đất vuông vức đây là vị trí lô đất từ vị trí này qua đây 5 mét sâu ra sau 20 mét đó thì anh chị mua với những cái vị trí như này thì anh chị có thể làm để kinh doanh được ngay hoặc là anh chị có thể cho thuê lại làm mặt bằng cơ sở kinh doanh rất là tốt thì đây là vị trí trung tâm bậc nhất tại trung tâm thành phố Văn Thiết và ờ, những cái bất động sản mà chưa xây nhà như này tại vị trí này cũng cực kỳ hiếm ở đây duy nhất còn một lô duy nhất thôi đó nên là rất giá trị ha anh chị mua về thì anh chị có thể xây dựng ờ, theo ờ, căn nhà tùy ý mình ha 5 tầng 7 tầng nó xây càng cao thì càng ờ, tiết kiệm chi phí về lô đất ha và chính chủ gửi cho em thì với mức giá cũng rất là phù hợp với trên con đường này thì anh chị quan tâm thì hãy inbox cho em để em báo giá và nếu anh chị thiện chí với mức giá thì em có thể làm việc thêm với chính chủ để hai bên tiến hành đi đến ờ, giao dịch cuối cùng nhé